hung đô nghe là lách rồi lách ở không đô ngon nào chở xe lên hay đi bộ lên đi bộ đi bộ từ đó lên đi ngày không đi một ngày không à, từ đó lên giờ đi bộ về không đi từng đoạn từng đoạn đi